mày thấy dài lòng mì nhạc thấy thì nẻo xa xuân lan là là lan thu có rằng à, thề hư rằng là ơi hư thì đường quan họ in na la in ni gỗ chiếc y mà để có nửa soi nửa soi dặm trường đôi bên người về hừ rằng y la ơi là về chốn là cũ mà để có phòng hương tôi thời là thời giải tâm mà để có can trường gian trường bấy nay ông tơ hừ rằng la ơi hừ hì đường quan họ ơi ông có chi đây chưa vui là vui sum mi họp mi mà để có đa sầu đa sầu chia phôi chứ không à thành hư rằng la ơi chứ không mà thành là thành giá thật ý mà để có thì thôi giải nhơi thế là thế mình nghĩ tôi cam lòng ở đương quan họ ơi hừ rằng y la